khi thời điểm nào là mình mua xe Xpander số sàn này là phù hợp với điều kiện tài chính của mình nhất giá hợp lý nhất anh chị ạ thì uh, các video trước thì em đang làm về chiếc xe Mitsubishi Xpander số tự động về uh, giới thiệu về xe rồi là bảng chi tiết giá lăn bánh của nó thì hôm nay em cũng sẽ làm một cái video để chia sẻ với quý anh chị về một số điểm thay đổi của chiếc xe Xpander số sàn này đời 2020 này và bảng giá chi tiết của nó để quý anh chị sẽ nắm được là chiếc xe Xpander này có giá lăn bánh là bao tiền, trả góp là bao nhiêu và tổng chi phí của mình ờ, ờ, mình có xem có đủ với phù hợp với điều kiện tài chính của mình hay không ạ. Thì ờ, nào anh chị chúng ta sẽ cùng xem. Việc đầu tiên là em sẽ giới thiệu cho quý anh chị là ba điểm thay đổi về ngoại thất và nội thất của chiếc xe Xpander số sàn này so với đời 2019 để quý anh chị nắm được anh chị nhé. Về ngoại thất của chiếc xe Xpander số sàn như anh chị đã thấy đây Bên em bên hiện tại bây giờ đang có đủ bốn màu xe đã, của xe Xpander số sàn này Đấy, quay bạn quay chi tiết bốn màu để quý chị là uh, đang quan tâm đến dòng xe Xpander mà số sàn này thì có thể là nhìn cái màu này để chọn lựa được uh, mình phù hợp với cái màu nào nhất thì bên em có sẵn là bốn màu là màu trắng, màu đen, màu nâu và màu bạc để quý chị lựa chọn đấy nhé luôn có sẵn xe để quý anh chị ờ, có thể lấy ngay được. Về phần ngoại thất của chiếc xe và nội thất của chiếc xe Xpander số sàn đời 2020 này thì anh chị sẽ thấy có một số điểm ờ, nổi bật được ờ, thiết kế mới so với đời 2019. thì trong video này em sẽ chỉ ra để quý anh chị thấy được. Thứ nhất là cái mà mặt ca lăng lưới tản nhiệt của chiếc xe thì nó sẽ thiết kế có giờ có hai lan thôi so với này đời 2019 là ba lan. Đó là cái điểm để anh chị phân biệt được giữa đời 2020 và đời 2019 đó. Còn về cái phần à, kiểu dáng và, và thiết kế thì nó hoàn toàn là không thể không khác biệt so với đời 2019 anh chị ạ. À, phần trước xe thì ờ, đèn chào mừng vẫn là đèn led như đời 2019 và đèn ờ, pha của nó là đèn halogen. Và đèn sương mù của nó thì vẫn chưa có, nó là chỉ là dưỡng chờ thôi. Nếu anh chị có Ờ, lắp thêm cái đèn sương mù này vào thì ờ, đâu đó ở ngoài bên ngoài thì nó rơi tầm khoảng 2 triệu ờ, đèn bi xe lông thì vậy đó về cái phần uh, hông xe thì anh chị sẽ thấy là có một cái điểm khác so với đời 2019 đó là cái phần thiết kế la răng 16 inch mới nó hai tông màu nhưng mà được thiết kế mới đó. còn cái phần lẹp chân kính hay là ốp gương chiếu hậu thì nó vẫn là đồng màu theo xe như đời 2019 thôi chứ nó cũng không được như ở bản số tự động là nẹp trên kính này bằng mạ chrome này ốp gương chiếu hậu này cũng là mạ chrome thì nó không có nó chỉ có ở trên bản số tự động thôi Đấy. số sàn này vẫn được à, trang bị chìa khóa cơ thôi đuôi xe thì nó vẫn thế vẫn ờ, được không khác gì so với đời 2019 cả anten thì vẫn là anten ờ, dầu kiểu truyền thống thôi còn đối với số tự động thì nó là cái anten ờ, vây cá rồi đó Tiếp theo là nội thất của bên trong xe Xpander số sàn này thì anh chị sẽ thấy là nó bây giờ nội thất của nó là ghế nỉ màu đen Đấy. các cái uh, cánh cửa táp ly cửa này cũng là màu đen hết nội thất màu đen Đấy. so với 2019 thì nó là màu vàng kem thì ờ, thực ra cái màu vàng kem ở trong xe nó hoàn toàn nó rất là dễ bị bẩn do vậy là nhà thiết kế đã thay đổi một còn cái phần trần xe thì nó vẫn được uh, giữ nguyên bản uh, màu vàng kem để uh, tức là nếu mà toàn bộ là màu tối quá thì nó sẽ trông cái xe nó rất là nhỏ và tối xe đó cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai hàng ghế thứ ba này vẫn uh, vẫn giữ nguyên bản Đấy. Uh, phần vô lăng của xe thì vẫn chưa được tích hợp là uh, chế độ rảnh tay tai nghe và chân ga tự động như số tự động đó ạ. Số sàn 5 cấp. Tất cả đời 2010 đời 2020 này thì xe Xpander đều chưa được ừ, lắp đầu CD hoặc là đầu DVD ngay. Đối với bản số sàn này thì là đầu nó ở đầu CD thôi. Quý anh chị nhá, chứ không phải đầu ờ, màn hình cảm ứng như là chiếc xe số tự động ạ. Đó. Ờ, với bản số sàn này thì nó cũng vẫn được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn như xe số tự động vẫn là hai túi khí này uh, chế độ khởi hành ngang dốc này uh, cân bằng điện tử này ờ, phanh ABS này phân bổ được phanh EBD này đó thì đều có đó là những cái uh, điểm mà em muốn uh, gửi tới quý anh chị về bản số sàn 2020 này để quý anh chị nắm được về nội thất và ngoại thất của chiếc xe và cái phần thứ hai trong video này đó là em sẽ cung cấp cho quý anh chị về bảng báo giá chi tiết tổng thành và chi phí lăn bánh của chiếc xe Xpander này Số sàn này là hết bao nhiêu tại tỉnh, các tỉnh như là Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, tất cả. Và nếu anh chị trả góp thì anh chị cần tối thiểu bao nhiêu tiền và lãi suất là bao nhiêu. Và cụ thể là thời gian anh chị vay là trung bình là 5 năm thì anh chị sẽ phải trả cái số tiền gốc là bao nhiêu tiền một tháng, tiền gốc và tiền lãi cộng vào hàng tháng anh chị sẽ phải trả bao nhiêu. Thì anh chị sẽ cùng em là xem ở trong cái bảng chi tiết uh, sau đây. Ờ, giá lăn bánh xe Xpander số sàn đời 2020 tại các tỉnh thành và em đang tính ở cái mức uh, giá niêm yết của chiếc xe này là 655 triệu anh chị thì là nó sẽ là ờ, uh, 642 triệu nếu anh chị nào ở Hà Nội và Sài Gòn đấy là trả thẳng và trả góp thì là sẽ là cần là tối thiểu là 205 triệu thì số tiền này đã bao gồm là 20% tiền đối ứng và các chi phí đăng ký đăng kiểm nộp thuế trước bạ rồi anh chị nhé có anh chị nào đang sinh sống ở các tỉnh mà áp cái thuế trước bạ 12% như Hà Nội à, như Hải Phòng này Lạng Sơn này Quảng Ninh chẳng hạn thì anh chị sẽ cần à, 622 triệu đối với chị trả tháng ạ còn à, anh chị trả góp sẽ cần là 185 triệu còn đối với các anh chị nào mà ở các tỉnh thành còn lại nó đã thuế trước bạ là 10% ấy thì giá lăn bánh của nó là 610 triệu đối với anh chị trả thẳng và anh chị trả góp là sẽ cần là 175 triệu là cái mức giá tối thiểu anh chị phải có thì nếu anh chị vay trong vòng 5 năm thì số tiền trả nợ hàng tháng của anh chị à, tiền gốc thì sẽ trả đều là 7 triệu 270 nghìn rồi còn tiền lãi thì tháng đầu tiên nó sẽ tính là bằng 3 triệu 530 nghìn đây em đang tính ở cái mức lãi suất là 0,78% một tháng anh chị nhé thì tháng đầu tiên anh chị sẽ phải trả tổng là 10 triệu 800 nghìn cái tháng thứ hai thì nó sẽ tính theo dư nợ giảm dần anh chị ạ nó sẽ nhỏ hơn con số là 10 triệu 800 đây là cái mức ờ, cái bảng chi tiết về giá lăn bánh của xe Xpander số sàn đời 2020 còn nếu anh chị nào mà quan tâm đến dòng xe Xpander số tự động thì anh chị vui lòng ờ, xem ở cái đường link em để bên dưới video này để anh chị tham khảo được giá lăn bánh và uh, các cái chi tiết um, xe Xpander số tự động nó khác với lại đời 2019 như nào có những nâng cấp như thế nào thì anh chị uh, vui lòng là xem một cái video ở dưới em để đây ạ Về chương trình khuyến mại của chiếc xe Xpander số sàn đời 2020 này thì hiện tại với nhà máy đang ờ, khuyến mại cho anh chị là bảo hiểm vật chất 1 năm ờ, áp dụng đến ngày 31 tháng 7 năm 2020 và ờ, đại lý bên em thì sẽ khuyến mại cho anh chị là dán phim cách nhiệt 3M và trải dàn da. Đây là các cái chương trình khuyến mại cơ bản ở tất cả các đại lý. Còn nếu anh chị muốn có giá tốt hơn thì anh chị vui lòng liên hệ với em Tuyền qua số điện thoại em để trong video này hoặc là gọi trực tiếp cho em qua Zalo cũng được thì em đảm bảo với quý anh chị sẽ có giá tốt hơn rất nhiều so với lại cái mức giá anh chị đang tham khảo đây ờ, Qua video này thì ờ, anh chị cũng thấy được ờ, một số cái thay điểm thay đổi của chiếc xe Xpander số sàn đúng không ạ? Và mức giá để anh chị có thể tham khảo. Cảm ơn quý chị đã quan tâm theo dõi video của em và chúc quý chị có những giây phút vui vẻ bên gia đình. Hẹn gặp lại quý anh chị trong ờ, những video tiếp theo ạ. Xin chào!